Dạ. Sư khỏe không sư? Dạ, tốt cô. Dạ rồi, bây giờ ờ, bắt đầu. Dạ. Dạ thì trước khi chúng ta bắt đầu á sư sư có cập nhật gì hay thông báo gì không sư? Dạ không, dạ. không có gì hết. Dạ. Dạ. Đang, đang chờ tin miếng điện. Dạ. Dạ dạ từ tin vâng. Dạ thưa sư thì có một số vị um, có chí nguyện xuất gia sư thì uh, xin sư có lời khuyên cả nam lẫn nữ thì có một vị nữ thì có chí nguyện xuất gia làm tu nữ à, và vị này là tuổi 30 ngoài và không có không có giao tiếp được ngoại ngữ thì vị này muốn hỏi ờ, xin lời khuyên của sư ví dụ như trí, ờ, chú xíu nào thích hợp thì sư có lời khuyên và hướng dẫn dạ kính thưa trân kiếm tri sân sư tôi nghe có âm thanh đâu ok nó như thế này cô chuyện đầu tiên là cái câu trả lời trả lời vắn tắt thôi thứ nhất là không ngoại ngữ không sao mà chuyện đầu tiên là tôi muốn biết là cô này cô có bổn sư gần nhất hay là ai bổn sư gần nhất biết hiểu không cái người mà mình thường gặp cái người mà mình thọ giới quy y đó, thì tôi gọi là bổn sư gần nhất bởi vì tất cả chư tăng đều là thầy mình hết nhưng mà riêng cái vị mình cái thầy bổn sư cái vị mà một là cái vị truyền giới cho mình cái vị mà mỗi lần mình có chuyện thì mình hay liên lạc đó thì mới gọi là bổn sư gần nhất dạ. thì thứ nhất là vị đó phải hỏi qua ý vị đó vị đó nếu vị đó cưu mang được mình đó, nếu vị đó cưu mang được mình mình về ở chùa vị đó thì đó là lựa chọn một lựa chọn hai nó là cái chuyện này rất là khó nói cái chuyện này đó tôi nó giống như là hỏi tôi muốn lấy chồng mà biết lấy thằng nào vậy đó tại vì thật ra là tôi không biết quý vị muốn thằng đẹp trai hay là thằng nhà giàu hay là thằng học giỏi nó kẹt vậy đó, cho nên vậy tôi chỉ góp ý chung chung thôi chứ còn giờ phải cho tôi biết là thích thằng nào đẹp trai nhà giàu giỏi con cán bộ nhà mặt phố bố làm to hay là cái gì đó cho nên chỉ đầu tiên là tu đây có nghĩa là có muốn học giáo lý hay không đó học giáo lý hay không hay là tu kia là cạo đầu rồi vô giữ bát giới rồi mỗi ngày hai buổi công phu quét lá nấu ăn rồi cái trời chết nó có loại tu nữ đó tôi nhắc lại có loại tu nữ là thọ bát giới không rồi cái ngày hai buổi công phu chạy chết đó là tu nữ ờ, đơn giản nhất trường hợp tu nữ thứ hai đó, đó là cũng cạo đầu thọ tám giới nhưng mà coi ở đâu có trường thiện thì chạy tới đó ờ, xin dự thì nếu vậy thì cho ở quan trọng nếu mà cứ để ý trường thiền nào được nhào vô ở đâu có khóa thiền nhào tới để mà tu thì cái, cái, cái trú xứ ở đâu cũng được hết thậm chí tu tại gia cũng được tại vì thì mình cứ nghe đâu có khó thiện là mình nhào tới còn cái kiểu mà tu nữ mà tìm cửa Phật gửi thân ấy, để ăn mày lộc Phật ấy thì cái đó phải phải kỹ ấy. phải coi coi sư phụ mình là ai những người chùa quen biết là ai còn loại tu nữ thứ hai là chỉ thích tu thiền thôi thì ở nhà cũng được hoặc là tìm một cái chỗ nào đó một một bà một sư cô một tu nữ nào đó mà hợp với mình ấy. mình về ở chung với họ mình xe phòng xe cốc với họ cũng được đó là hai trường hợp ba là làm tu nữ mà có cái ý gọi là đi trọn đường tu một cách căn cơ có nghĩa là có có học à, có học có hành đàng hoàng đó à, đây là cái mẫu cái mẫu hình mà tu nữ mà, mà riêng tôi tôi ừ, đặc biệt khích lệ đó có nghĩa là giàu cư sĩ hay là tu nữ mà có tin phần bắt buộc phần giáo lý à. chứ không thế nào mà vô xuyên xương xuyên xương mất bốn chục năm mà ai hỏi chỉ biết niệm Phật không thì kẹt lắm không? cho nên trường hợp ba đó trường hợp một là chỉ gửi thân trường hợp hai đó là hạt ừ, giả hạt giả đơn thuần trường hợp ba đó là học và hành kết hợp trong trường hợp này bắt buộc phải phải tìm đến nơi nào mà có thể kèm cặp cho mình học giáo lý uhm. thì ờ, tôi xa xứ lâu lắm cho nên đến bây giờ thì tôi không biết là ở đâu có thể nhận tu nữ vào để dạy thì tôi chỉ gợi ý thì tôi quý vị liên lạc nha ví dụ như thượng tọa chánh minh ở vũng tàu rồi ờ, thượng tọa giác giới ở vĩnh long thượng tọa khải minh thượng tọa minh huệ thượng tọa giác lộc và thượng tọa bủ hiền đây là những cái vị mình tôi biết và tôi hoàn toàn tin tưởng là có thể hỗ trợ cho cái chí nguyện xuất gia của các vị giàu nam hay nữ nha đó là dành cho người không biết ngoại ngữ còn nếu mà các vị có ngoại ngữ và đặc biệt là có điều kiện sức khỏe không? Ờ, đi xa bôn ba lượt tài chánh thì không có nhiều tài chánh thì không có nhiều không tài chánh thì không có nhiều sức khỏe và và có cái lòng hiếu tu hiếu học mà cộng với ngoại ngữ ấy. thì uh, theo ý tôi thì nên đi uh, Thái Lan uh, Miến Điện uh, tôi tôi thích Miến Điện hơn nhưng mà nếu quý vị thích Thái Lan thì vì bản thân tôi bị hỏi tôi tôi nói thiệt trước 30 tôi về Thái mà sau 30 tôi về miếng tại vì ở thái nó vui hơn à, còn nếu mà tôi mà rốt ráo ờ, miên mặt tinh chuyên thì về miếng hơn còn nếu mà các vị có quen biết ai bên tích lan thì cứ đi nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt là qua kinh nghiệm uh, quan sát của tôi đó thì hầu hết khoảng 95 phần trăm đúng là tính nói phần trăm mà không dám 95 phần trăm những vị tăng ni mà du học ở Miến Điện đều xuất sắc hết còn thái với tích thì tôi không có ý kiến nha trong quan sát của tôi thì tôi không muốn ý kiến nhưng mà riêng về miếng điện đó thì đối với tôi là 95 phần trăm là điều xuất sắc uhm, xuất sắc thì à, tùy quý vị thôi nhưng mà đặc biệt là người không biết ngoại ngữ thì coi, coi mình là, là là trường hợp nào trong ba trường hợp ờ, kiếm chỗ gửi thân hoặc là hành giả tinh chuyên hoặc là có học có hành thì cái khoản mà có học có hành này thì làm ơn nhớ về mấy cái địa chỉ mà tôi vừa nói xong rồi xong câu rồi dạ chúng con kính tri ân sư dạ câu hỏi kế tiếp là liên quan đến à, việc ăn ngọ đó sư nếu sư à, vị này hỏi sư có chia sẻ kinh nghiệm để khi mà ăn ngọ không có ăn phi, uh, phi thời đó mà vẫn đủ năng lượng cho hoạt động của một ngày à, khi hỏi lộn chỗ rồi ừ. cái này là bác sĩ cái này là bác sĩ cái này là dược sĩ à, bèo bèo á, là y tá à, hoặc là bên mỹ nó có cái loại mà có cái là chuyên chuyên viên uh, kêu là chuyên gia dinh dưỡng ấy. thì tôi chỉ góp ý một tí thôi ý ba ba gạch đầu dòng gạch đầu dòng thứ nhất là cái kinh nghiệm thứ nhất là làm sao để đừng thèm ăn ờ, sau 12 thì mình phải xài một kinh nghiệm rất là đời đó là sợ chết bởi vì theo tôi biết ấy, thì nếu ăn uống đàng hoàng ấy thì một ngày như vậy đó buổi sáng đó là nhẹ nhẹ thôi một miếng da u miếng trái cây thôi mà cũng coi kỹ internet coi cái loại trái nào sáng ăn được loại là không ăn được thì dụ trái hồng đói bụng ăn nên thí dụ như vậy còn chuối thì có chỗ nó được có chỗ nó không không riêng tôi thì tôi, tôi sáng sớm điểm năm da u không còn sau 12 còn buổi trưa đó thì có vị chỉ nhớ chừng chừng thôi là tôi nói vừa đông vừa tay nha vừa đông vừa tay thì tôi vừa kết hợp của tàu của nhật đặc biệt là nhật tàu nhật và đảo mỹ đó, thì mình ăn thức ăn mà nó cần nó, nó đủ màu á thức ăn trong một ngày á, mà mình thấy nó nhiều màu nhiều vị là tốt đừng có vì mê một món rồi ăn tới ăn lui không có nên mà đặc biệt là bổ sung chất xơ chất fiber chất xơ rất là tốt nó giúp cho ruột giúp cho ung thư nha nó, nó hỗ trợ ngừa mình đó. nhưng mà đặc biệt các sinh tố đó thì mình nơi ý đủ mùi đủ vị là tốt không tập trung đủ mùi là sao đủ ờ, không mùi không quan trọng mà cái vị á đắng cay chua mặn ngọt phân đều đặn à, Ờ, không có gì quá nhiều nhưng mà đại khái phải đắng cao chua ờ, mà mặn ngọt còn màu á, là tức mình nói cho mình để ý chứ thật ra cái màu quan trọng lắm không ờ, màu xanh màu vàng màu đỏ màu tím màu đen à, màu đen nó như, như nho đó nho, nho mà nho đen hoặc là dâu mà dâu đen ấy à, xanh vàng đỏ tím đen hoặc là màu cam như màu cà rốt không? thì đủ vị đủ màu không? đặc biệt là chất sơ rồi cái đây là tôi chỉ gợi ý thôi nghĩa là mình ăn ít nhưng mà ít thì nghĩa là ít buổi á nhưng mà mình có thể ăn no bụng và sau đó mình chỉ nhớ bây giờ khoan cái chuyện tu hành với lực dẹp dẹp dẹp dẹp chỉ nhớ chuyện thôi ăn ít sống lâu nếu mà sợ chết thì cứ nhớ cái ăn ít sống lâu không? lâu ngày nó quen còn riêng về Phật học á thì cái ăn cái giới vi thời nó có nó có ba ý nghĩa ý nghĩa một là tiết kiệm thời gian bởi vì thêm một bữa ăn á, là phải mất rất nhiều thời gian từ cái chuyện mà sắm sửa chế biến rồi tiêu thụ rồi dọn dẹp ừ, này nọ tiện lắm tiện lắm cho nên cái chuyện đầu tiên là ăn ngày bữa nó tiết kiệm thời gian rất là nhiều từ cái chuyện đi tìm thức ăn rồi chế biến rồi này nọ cái lợi thứ, thứ thứ nhất là tiết kiệm thời gian thứ hai nữa là phải nói, gọi là tiết dục nghĩa là bớt cái thích là vì sao vì phải nói rằng 90 phần trăm bữa ăn của mình trong ngày ấy, 90 phần trăm là do mình thích chứ cái nhu cầu chỉ có 10 phần trăm thôi chỉ có 10 phần trăm chỉ là 90 phần trăm là do mình thích à, cho nên ăn ngày buổi là mình tiết dục nhưng mà tôi không mở hoặc đơn là trừ trường hợp với người đó họ bệnh ví dụ họ ăn một một, một, một buổi là một bữa ăn họ ăn mới nhiều họ phải chia thành nhiều bữa nó có trường hợp như vậy có những người họ ăn một lần không, không có nhiều được họ phải chia nhiều bữa thì trường hợp này mình không đụng tới nhưng mà đa phần ấy là chúng ta hoàn toàn có thể ăn ngày buổi buổi đàng hoàng ấy đúng không rồi như vậy thứ hai ý nghĩa thứ nhất là tiết kiệm thời gian thứ hai là tiết dục cái thứ ba nữa là cái hạn chế cái, cái, cái, cái nghiệp sinh tử phải nói như vậy cái này nó hơi trừu tượng nó hơi mang tính tâm linh nhưng mà đó là sự thật tức là hạn chế cái cái sinh tử nghĩa là bớt thích lại bởi vì trong năm dục mà mình còn nhiều cái thích ấy, còn nhiều cái thích trong năm dục để cơ hội mà mình chứng thiền rất là khó và cơ hội mà mình quay lại có dục nó rất là lớn và tại sao quay lại là có dục mà mình đáng sợ là bởi vì trừ ra bồ tát thôi bồ tát được thọ ký chứ trừ ra bồ tát đang thừa ký thì cái cơ hội mình có mặt cái cõi dục nó đáng ngại lắm thà là cái về phạm thiên rồi chư phật ra đời mình xuống chứ còn vẫn quanh đâu có dục rất là đáng sợ rất là đáng sợ nguy cơ trùng trùng như ngày à, Anuruddha đệ nhất về à, thiên nhãn là trong 300 kiếp trước khi gặp Phật là ngày cái Phạm Thiên Phạm Thiên Phạm Thiên Phạm Thiên ngày ca diếp cũng vậy Phạm Thiên Phạm Thiên Phạm Thiên cái xuống này đựng ngày bữa rồi đó chán nó dọn rảnh nữa thì về phẩm thiên thứ nhất là mình bớt, phải bớt mà mình dứt hẳn cái chuyện mà gieo mấy cái gọi là thập ác á. sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối say xưa rồi ờ, nhiều chuyện tâm thọc rồi đó, đó, dứt hẳn ngay về phẩm thiên mà đồng thời đó là cũng không còn thích trong dục không còn bất mãn hờn giận còn đứng khi mình về các cõi trời thì đúng sát sanh trộm cắp mình không có làm nhưng mà mình còn bị kẹt ở trong cái ờ, hưởng thụ năm tầng không và hưởng thụ năm năm trần á, là phải tắt thở một phát rồi là phải nó xuống thẳng cái kia luôn xuống gọi là rớt rồi rất không phanh nha rất không phanh nhưng mà riêng phẩm thiên thì không phẩm thiên là cái người muốn về phẩm thiên là họ phải chứng thiền mà về phẩm thiên rồi đó là coi như là cái cơ hội mà họ ly dục rất cao ở ờ, ly hội mà quay trở lại làm người rất cao và cái thói quen ly dục cũng được cũng được trưởng dưỡng cho nên cái chuyện ăn uống tình cảm đó là hai nhu cầu lớn nhất trong một đời người ăn uống và tình cảm rồi cái thứ ba thứ tư năm bảy tám mười nó tiếp tục là nhà cao cửa rộng quần là áo lụa chăn em đệm ấm điều kiện đi lạp lạp lạp lạp lạp nhưng mà cái chủ yếu là cái nam nữ bạn uống là nặng nhất đúng không thì cái ờ, chiều nó tiếp tục nó giúp cho mình được cái chuyện là mình hạn chế cái nghiệp sinh tử này vậy đó không hạn chế nghiệp bớt nghiệp sinh tử cái thứ hai thứ ba nghe giống nhưng mà nó khác nhau cái thứ hai chỉ là tiết dục thôi nhưng mà cái thứ ba đó là nó, nó, nó, nó rút ngắn cái sinh tử thì khi mà mình mà, rồi, rồi điều thứ rồi đó là ba ba cái, cái, cái, cái, cái lý do phải phải ăn một bữa à, còn nếu mình không có tin về Phật pháp mình cứ nghĩ theo ngoài đời thôi thì cái dây nịch mà cái dây nịch đó, nó càng dài thì cuộc đời càng ngắn tay nó nói vậy đó. cái đó tôi tin dây nịch càng dài thì cái cuộc đời càng ngắn ăn nhiều rồi ăn trẻ rồi rồi mở nó không có chỗ tiêu thụ nó nó làm xấu người mà bệnh rồi thì càng có tuổi rồi tiểu đường rồi, rồi, rồi, rồi, rồi bụng phệ rồi cholesterol rồi lắm mà mình vận động thì thường mình hay lười lắm mà thích tiêu thụ ok thì à, đó đại khái ăn vậy tức nghĩa là ờ, về cái mặt dinh dưỡng là ơn hỏi mấy mấy sếp chuyên gia dùm tôi chỉ góp ý trong cái phạm vi của tôi thôi dạ, dạ. cảm ơn chị an sư dạ câu hỏi tiếp theo là À, thưa sư, một vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong khi thực hành 30 pháp ba la mật có khi nào chứng một trong bốn thánh quả không? Dạ, Tuyệt đối không? Dạ, vâng. dạ, Tuyệt đối không? Dạ vâng. Dạ thì câu xin vào câu hỏi kế tiếp. À, thưa sư cho con hỏi thế nào, làm thế nào để biết một giới đàn có thành tựu hay không và vị sa di tỳ kheo đó có đắc giới hay không ạ? À? Uhm nói vắn tắt thì cái giấy đàn nó tôi nói sơ sơ rồi tôi cho tài liệu là đương sự phải hỏi đủ điều kiện ví dụ như là không bị trọng bệnh lây nhiễm không kỳ hình dị tướng làm cho người khác e sợ không có kỳ hình dị tướng để người khác sợ mà cũng không kỳ hình dị tướng để để mà người ta coi thường cái màu áo của say sa môn như vậy là không bệnh không dị tướng không không bị tâm thần không nợ nần đó đó là những điều kiện căn bản hoặc là gia đình cho phép đó là điều kiện của bản thân bản thân cái người mà thọ giới rồi còn cái đó là điều kiện nhất là điều kiện ở người thọ giới và điều kiện thứ hai đó là cái thời tăng chứng sai di thì cũng quan trọng sai di thì cũng quan trọng không giới đi sai di thì thì không quan trọng mà nghe sao cũng được nhưng mà thì khéo ấy thì cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái giới đàn nó phải có ít nhất là bốn vị tỳ kheo trong sạch trong sạch nghĩa là không phạm 17 cái trọng giới không phạm 17 trọng giới đó đó là nói vắn tắt còn nói chi tiết thì bà con vào google bà con đánh cái chữ gọi là thành tựu giới phẩm pa Paao sayado không bà google đánh đánh chùm chữ đó thì trong đó cũng đã có người hỏi ngài Paao cái chuyện này và ngài đã trả lời rất là dài rất là sâu rất là rộng và cái bài đó được ờ, phổ biến ờ, rộng rãi trên ờ, internet bằng tiếng Việt tiếng Anh à, tiếng Việt tiếng Anh ừ. vì để cho thành tựu giới phẩm pa Paao biết chỉ biết chữ Paao không trời cái chữ này cũng nhọc nhằn lắm có người đọc là pa Paao có người đọc là Bắc Âu có người đọc là Bắc ốc. thì họ họ <laughs> tôi nói có, có các bạn gặp tôi phải hỏi một từ Bắc Âu tôi suy nghĩ ở Bắc Âu đâu có Phật giáo đồng tông mà ta Bắc Âu là chỉ có Na Uy Thụy Điển nó có cái hội Pali nhưng mà cũng toàn là cư sĩ không mà làm gì có hòa thượng nào Bắc Âu vẫn không Bắc Âu mà người Miến Điện ấy rồi ông bà bà đọc là hòa thượng Bắc Ốc tôi nói hòa thượng Việt Ác hòa thượng Việt Nam có hòa thượng hòa thượng cô thì có nhưng mà cô là tên xưa thôi chứ vô tu nó hiền lắm hòa thượng Bắc Ốc nghe dài hát quá rồi rồi hòa thượng Pa Ao ừ, thì hòa thượng đó đó giờ chữ Pa Ao ừ, P A rồi còn chữ ao là chữ A U K ừ tại sao Sayada biết viết biết viết chữ Sayada không dạ thưa sư biết dạ ok rồi kính dạ rồi dạ rồi bây giờ tiếp tục dạ kính thưa sư dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo dạ thưa sư vi diệu pháp có phải đức phật thuyết hay không hay là sản phẩm của đời sau dạ. <laughs> cái câu này tôi trả lời chắc cũng cả ngàn lần mệt nó như thế này xét về mặt tôn giáo xét về mặt tôn giáo không xét về mặt thuần tôn giáo tôn giáo thuần túy thì mình cứ mở cái tâm tạng Bali ra là mình gặp tại nga thì đàm nằm nằm tù lù ở trong không? nằm tù lù trong đó là chuyện thứ nhất đó là nói về tôn giáo thứ hai nữa là trong uh, chú giải của tạng kinh tạng luật đều có nhắc tới tạng à, tỳ đàm và đặc biệt là lịch sử là cái tập á, thì có cho biết là buổi đầu a tỳ đàm được kể vào ồ, hai bộ phận sau đây một là nếu mà toàn bộ Phật pháp mà được kể thành chín phần ấy chín phần nha kể là để kể thì gom thành chín phần ấy toàn bộ kinh lực lượng mà được chia thành chín phần ấy, thì trong đó Tạng A Tỳ Đàm mới nằm ở cái phần là ký thuyết quay ra Karana uh -huh. còn nếu mà kể tam tạng kinh phật mà chia thành năm ấy thì a tiền đàm được kể vào chung với tiểu bộ kinh không rồi còn nếu mà mà, mà kể thành à, tam tạng ấy thì nó thuộc về tạng a tỳ đàm và có một cái chữ rất là an giang đã gọi có đời sau gọi a tỳ đàm là tặng luận đó là một cái cách gọi mà phật tử nam tông đó, cứ mở miệng ra kinh luật luận kinh luật luận thật ra nó đang chửi cha mà mình không biết người bên à, bên à, khổng giáo ấy các người ta chia kỹ lắm kinh và thư kinh tức là cái của thánh nhân còn thư là của đời sau viết bình giải đó, đó là mình còn ở bên Phật giáo mình ấy, kinh là cái gì mà original còn luận ấy, tức là mấy cái của đời sau Ồ, thì bên ờ, bên có những vị bên ờ, những cái tông phái khác họ gọi cái tỳ đàm là luận có nghĩa là họ muốn công khai họ đẩy họ lùa cái tỳ đàm ra bên ngoài tâm tạng đây nó kẹt vậy mà họ quên được chuyện nếu mà đẩy cái Adidas qua bên ngoài đó thì lúc bây giờ vậy sao gọi là tam tạng nếu mà bỏ nếu mà bỏ Adidas ra ngoài thì mà, mà, mà, thì ba tạng là tạng kinh với tạng, tạng luật rồi còn tạng gì nữa ha nó cũng kẹt à, thì giải giờ tôi nói cái chuyện thứ nhất là giải giải thích về vấn đề gọi là tôn giáo thuần tí chuyện thứ hai là nó xét về mặt học thuật uhm. cái câu này không là phải bốn tiếng hồ nó mới đủ xét mặt thuật cái vị nào mà thắc mắc cái này nè thắc mắc thì làm có phải là lời Phật hay không thì vị đó làm ơn dò lợi dùm ở trong tặng luật ở trong tặng bây giờ nó tặng kinh luật trước đi tặng luật ít thì nó tặng luật trước ở trong tặng luật có những cái điều kiện mà bắt buộc phải có để làm hòa thượng truyền giới cho người ta thì trong đó có một cái nữa là phải biết a thì đạt một cách căn bản tâm tâm sợ biết nói cho học trò biết rằng con và tất cả chúng sinh cùng vô lượng vũ trụ trời đất trăng sao chỉ là được cấu tạo từ tâm tâm sở và sắc pháp vị thầy minimum at least phải biết nói cái đó cho học trò biết mới làm thầy bổn sư được à, trong tăng lực ấy ừ. rồi ở trong chú giải Atasalini của bộ ờ, ờ, pháp tụ bộ A đầu tiên ở Tamasalini đấy thì trong đó có nói rằng cái vị pháp sư ấy, mà tối thiểu ấy tối thiểu pháp sư mà tối thiểu ấy nếu không chứng thánh ấy, là phải là người biết a thì đạo không thể nào giảng kinh giảng luật mà mù tịch a thì đạo đó trong chú giải cho đi và vừa rồi có một uh, bà con nào nói mà, cho có lên trên cho tôi thấy đó là Việt Nam bây giờ có một bản dịch à, chú giải bộ đó, đó chú giải cái bộ pháp tụ mà của cái dịch giả siêu siêu xu thấy mờ mờ siêu thầm hay gì đó nha thì đây à thì bà con nên tìm quyển đó để đọc vậy trong đó có nói rõ hai chuyện chuyện nhất là pháp sư đó là bắt bắt giảng đạo giảng hai tạng kinh luật cho người ta bắt buộc phải biết a tỳ đàm đó là một cái câu thứ hai chống bán a tỳ đàm là kính đáo là lặng lẽ là âm thầm chống bán cái phật trí từ chối phật trí trí nhất thứ nhất những nhất những cái dụng trí của đức phật cho nên là mình đi vô đây mình ham dễ dễ dễ mình thấy anh thì đàm khô khó mình mình quải mình quẹo bảo là mình quẹo còn nặng hơn đó mình chống thì như vậy mình đang vô tình mình gọi là chống bán những cái phật chất cái phật chủng cái, cái chủng tử ừ, phật đạo ấy ghê như vậy trong đó nói như vậy đó không rồi nãy giờ tôi đi một vòng là, mà, là nói về mà ờ, thuần giải thích tôn giáo thuần túy rồi giải thích là về mặt cái học thuật và chuyện thứ ba bà con dò xem ở trong tạng luật và tạng kinh ý coi coi hai tạng nó nói cái gì coi hai tạng nó nói cái gì và coi kỹ cái nội dung a thì đào nói cái gì thí dụ như trong tặng kinh ờ, với tặng tặng đặc biệt là tặng kinh cứ là tứ thiền sơ nhị tam tứ cứ là tứ thiền cứ là tứ niệm xứ cứ là tứ thiền cứ là bắt chánh đạo nhưng mà xin hỏi nếu anh không học a tỳ đàm thì xin hỏi anh nói sao anh giải thích thế nào về về bốn đế nếu anh không biết thì làm tôi xin bảo đảm một điều rằng nếu mà các vị có học thì Atidam ấy các vị sẽ thấy rằng á, các vị không thể nào hiểu được tạng kinh nếu thiếu thì Atidam có người bùng tạch thì thôi người không biết Atidam thì thì họ họ hiểu tạng kinh mà cách họ tra từ điển uh, tiếng Việt của Nguyễn Lăng hoặc là của uh, tiếng Hán của Đào Duy Anh hay là từ điển ờ, Lê Văn Đức Lê Ngọc Trụ gì đó, đó được được được tra được dạ, tra kiểu tầm tứ thắng giải thắng là gì giải là gì đó ừ à, nhưng mà nếu mà họ có học ở từ đầu thì họ sẽ hết hồn khi họ thấy rằng là không cách nào mà hiểu được bốn đế theo chỉ theo tận kinh thôi ai thì làm đừng đụng tới nha không được đụng chỉ mở kinh tạng trung bộ trường bộ tăng chi tương tiểu bộ mở ra coi trong đó đức phật nói sơ thiền à, ngài nói cái gì ngài nói sơ thiền ngài nói sao ở đây vị tỷ kheo ly dục ly giải pháp chứng và trú sơn thiền một trạng thái hỷ lục hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ ở đây vị tỷ kheo à, bỏ lìa tầm có tứ chứng chú nhị thiền một trạng thái Hy lạc chơi ly dục xanh dạ, có tầm ờ, mà ừ, không tầm mà có tứ và cứ như vậy các tình thì sao vị ấy ly hỷ dạ, thì chứng tam thiền ờ, ly lạc khổ thì chứng tứ thiền dạ, lìa bỏ sắc tưởng thì chứng vô sắc nói như vậy không trong chánh tạng nói như vậy nói dành cho những người hữu duyên còn nếu mà không có thì làm thì tôi không có tài nào hiểu nổi cái vụ mà ly hỷ trú xã là sao việt nam mình cái chữ xã mình xài ẩu đó. mấy bà nội trợ nghe nó xã cũng hiểu nữa ừ. xả là cái thứ mà mấy cái mấy cái cộng tròn tròn đấy ừ. rồi cho nên thứ nhất xét về mặt thuần túy tôn giáo thứ hai xét về mặt học thuật thứ ba nó xét về nội dung của kinh điển đây đây kinh điển thì coi coi nội dung của hai tạng kia nói cái gì và nói cái gì rồi cái thứ ba là xét về mặt lịch sử khoa học lịch sử mà mà mang tính khoa học ấy thì làm ơn mình dò là cái thời điểm kiết tập đầu tiên có a tỳ đàm hay không chứ đừng có nghe người ta toàn là đồn không à nè đồn không coi kỹ lại coi cái kỳ kết tập một có ai thì đàm hay không để rồi cái kỳ kết tập mà ba đó thì ai thì đàm được bổ sung 500 câu hỏi của ngày một liên đế tu này tôi nhắc lại lần nữa tôi không tôi khẳng định với bà con tôi không nói là tôi không chọn A không chọn B có nghĩa là lời ai thì đàm không phải là lời phải hay không tôi chỉ nhắc một câu chuyện thôi là coi ra thầy nào nói cái gì một là xét trên sử xét trên học thuật chuyên môn thì đúng thì làm khó từ trước thứ hai giả định như mình không có tin cái đó thì ít nhất mình xét cái nội dung thầy nói cái gì có phải ai nào là một bộ phận không thể tách rời đối với kinh mà luật hay không coi có phải không và nếu nó là một bộ phận không thể với gạch dưới nhà gạch dưới không thể thì nếu mà đó là bộ phận không thể tách rời thì liệu chúng ta có nên không đó phải là lời Phật không nói nghe hiểu không dạ vâng có nghe tôi nói có nghe kịp không ừ, dạ. Vâng. phải cẩn thận cái đó và tôi nhắc lại lần nữa là làm ơn coi kỹ coi ai thì đàm nói cái gì nha làm ơn coi kỹ sẵn này tôi mách luôn tôi mách luôn là ở Việt Nam ấy thì các vị đến vị gõ giùm tôi mấy cái địa chỉ này hỏi ngày Thanh đó, nhà Pháp ở núi Vinh ấy hỏi uh, sư chánh minh hỏi ngày giác giới hỏi ngày vũ hiền hiểu không rồi xong rồi tại tại tại sao tôi phải chọn là đây là bởi vì đây là những vị mà tôi tạm cho là có có thẩm quyền ấy, và còn có tài liệu rồi ngài khải minh ngài minh huệ ở long thành và một vị nữa dành riêng cho những vị ở miền ngoài đó là hòa thượng tọa tường nhân à, từ nhân ở Huế có khoảng 10 năm liên tục hướng dẫn Phật tử Hà Nội học ở Tự Đạo đây mặc dù trước đây thì miền Trung không phải là miền đất mảnh đất màu mỡ để phát triển Tự Đạo nhưng bây giờ thì à, thông qua thượng tọa tường nhân và những vị tăng sinh mà du học ở miến không thì dần dần dần dần người ta mới, mới biết đâu các phật tử mà nó mới biết là ca thì làm là cái gì không và tôi cũng xin nói rõ rằng là ngay cả trong chư tăng thì cũng có rất là nhiều cái dị kiến có nhiều cái quan điểm sai biệt ờ, khi mà trả lời cái câu hỏi này này thì tôi xin nhắc lại lần nữa là mình ừ, y pháp bất y nhân không có nghĩa là mình theo theo pháp chứ không có nương người thì quý vị ờ, có thể nặng lòng với một người mà mình vẫn xem là siêu phụ hoặc là mình nặng lòng với một người mà chỉ vì người đó là nổi tiếng người đó ờ, tu lâu người đó có cái thân phận đặc biệt bla bla bla bla, bla. À, nhưng mà nhớ nếu mà là nói đúng thì một cư sĩ cũng có thể đúng mà đã sai thì một vị cao tăng vẫn có thể sai nha đó là quan điểm của tôi nha chứ đừng có bị ám ảnh bởi những cái quan điểm gọi là những cái nhãn hiệu ừ, nhãn hiệu thì cái đó khổ chúng ta đã vì nhãn hiệu mà chúng ta bị trầm lưng vô lượng kiệt phải không nhãn hiệu nhãn hiệu cho nên là cẩn thận giải dạ sắp đây Chúng con kính tri ân sư. Dạ câu hỏi tiếp theo. Dạ kính thưa sư, con được hiểu tam tạng Pali luôn có sự liên kết tương quan chặt chẽ nhưng vì sao trong kinh thiền sắc giới kể 4 tầng trong khi ai từ đàm thì kể 5 xin sư giảng thêm cho chúng con ạ à. à, nó như thế này là ở trong chú giải thì tôi thấy tôi thấy trong tôi nghiên cứu thì chỉ có chú giải mới nói nên đến năm tầng chỉ có trong a tỳ đàm và chú giải tặng kinh hai hai hai địa chỉ nha hai địa chỉ nha nhớ nha hai địa chỉ trong tạng a tỳ đàm bộ sangani á, có nói đến tiền tầng thứ năm và trong chú giải kinh tạng chú giải kinh tạng có nói đến tầng thứ năm không nhưng mà riêng trong kinh tạng mà chánh kinh ấy cái bản gốc ấy, thì chỉ nói bốn thiện chỉ nó rất là đơn giản là bởi vì sao là bởi vì tính nó có nhiều cách tính tức là mình thấy cái cái cái cái cái, cái tính theo cõi dựa theo cõi đó à, dựa theo cõi và dựa trên chi thiền nha dựa trên cõi và dựa trên chi thiền mà kể 4 hay năm chứ không có gì khác ví dụ như uh, sơ thiền mà yếu quá à, xin lỗi tam thiền mà yếu quá đó thì có thể ở tầng nhị thiền đó nó, nó, như vậy đó tam thiền yếu quá thì có thể sanh về cõi cái tầng nhị thiền mà ở chính vì cái vụ đó cho nên nó còn có bốn cõi thôi Đấy không à, rồi còn cái chi thiền thì mình thấy là cái sơ thiền thì bỏ cái, cái tâm nhị thiền thì ờ, bỏ tứ tam thiền bỏ hỷ tứ thiền bỏ lạc à, còn cái ờ, rồi, rồi khi mà mà hỷ và lạc bỏ rồi thì lúc giờ xả nó thế vô cho nên lên tới tứ thiện còn là xả và định còn ờ, là, là, thiện vô sắc ấy, thì tính ra thiện vô sắc cũng là cái tầng tứ thiện luôn nếu nói là tầng kinh còn nếu thầy tạng a di đàm thì tạng thiền vô sắc cũng là ngũ thiền luôn nhưng mà có điều là cái đề mục của tu thiền vô sắc ấy nó nó nó là cái đề mục không phải sắc pháp nó phải sắc pháp thí dụ như trong đề mục ờ, sắc giới đó, có cái đề mục là xanh vàng đỏ trắng hư không thì cái hư không ở trong thiền sắc giới nó là cái khe hở của hai cái thứ vật của hai của cái là khoảng hở vật chất của hai cái gì đó hai cái vách hai cái vách hai cái bìa hai cái lề hai cái ven hai cái biên lách vách lề à, ven biên ví dụ như cái, miếng ván như này nè cái nó có cái khe giữa cái gì hoặc cái khe cửa hoặc cái cửa hoặc cái lỗ gió hoặc cửa sổ hoặc cái vách tường có cái lũng ví dụ gì thì cái cái cái hư không cái đề mục hư không mà của thị sắc giới nó phải nó phải là cái khoảng trống giữa cái, cái giữa hai cái lập ven hai cái lề hai cái biên vật chất nhưng mà riêng về cái hư không mà của hư không vô biên thì không mà nó là hư không trừu tượng ở đâu không có vật chất thì đó gọi là hư không đó cái hư không biên nó, khác cái cái hư không mà của trong đề mục sắc giới chỗ đó ừ, cho nên ở đây là mình thấy rằng dầu kể theo tạng ờ, kinh hay tạng thì đàm thì cũng nhau nhưng cái đề là cái cõi cái tính là cái cõi có nghĩa là các cõi có bị trùng có nghĩa là mấy cái thiền thấp à, thiền tầng thiền cao nhưng mà cái cái phẩm chất nó yếu thì nó xuống là ở cõi thấp đã, đã đâm ra nó dồn là còn bốn có bốn bốn tầng chứ không có cõi ngũ thiện nha không có cõi ngũ thiện chỉ có bốn tầng bốn bốn tầng bốn cõi thôi nha nhớ nên, nên là ở đây không hề có sự mâu thuẫn ở đây không hề có sự hề có sự mâu thuẫn ở đây dạ chúng còn kính tri ân sư à khoan mà để kỹ này quý vị làm ơn vô trong cái quyển ờ, a thì đàm dầm ha vô quyển giáo lý a tà quyển một coi dùm cái đó người ta bán sách nữa sách thì mà bán không chịu mua cứ đi hỏi ba cái này mệt tôi mốt cái này đúng là không nên nói để cho đi bán đi mua sách đi mua sách đọc rồi ừ. dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo à, về phi nhân thì vị này hỏi xin xin sư cho con hỏi một người thường bị phi nhân quấy phá thì điều này xảy ra do những nguyên nhân nào ạ à? đối với những người à, phạm giới như là trộm cắp nghiện ngập à, nói dối lừa gạt thì có dễ bị phi nhân quấy phá không? Và con được nghe rằng Đức Phật dạy rằng không tạo bất kỳ hình thức kết nối nào với phi nhân, điều này có đúng không? Và nếu đúng thì nằm trong bài kinh nào thưa sư? Chuyện đầu tiên, chuyện đầu tiên cái câu mà nói rằng không có kết nối phi nhân này cái chuyện đó có. Tôi không thấy, tôi chỉ biết có cái này. Một là không gần gũi người ác, cái người bất thiện đó là trong kinh có nói à, trong kinh có câu thứ hai nữa đó là cái vị tỷ kheo hành phẩm hạ hạnh ấy, không có cái lòng để mong sanh về các cõi trời có có nói cái đó và ở trong kinh uh, trường trường bộ trong kinh đại bát niết bàn đức phật cũng có dạy là cái trách nhiệm của người tu người xuất gia tôi đang nói xuất gia trước thì coi như là là là tập trung chuyên tu là, là pháp học pháp hành à, đó là nó gọn còn nó rộng là ba bảy bộ địa phần còn ngoài ra ba cái hình thức lễ nghi cúng kiến bại lại bại sạp thì không thích hợp cho người xuất gia người xuất gia chỉ có tu tứ niệm xứ và học ờ, tam tạng thôi nha đó là nói về người xuất gia à, cho nên người xuất gia tránh là tránh cái gì tránh là tránh người ác người xấu chứ cái còn chuyện mà kết nối với nhân đó là chuyện tào lao mình là chuyện vô lý mình có thấy nó đâu mình cách nếu mà mình làm đúng lời phật nếu mà mình làm đúng lời phật thì tất cả những cái đối tượng nào mà không có liên quan gì đến chuyện tu học là mình cũng không có liên hệ chứ đâu có tự nhiên mắc cái chứng gì mà lựa riêng phi nhân là chi giống như nói một đứa học trò giỏi là nó chỉ tập trung là lo bài vở ở trường và ở nhà giúp đỡ cha mẹ hết chứ tự nhiên mình tách riêng ra học trò giỏi là nó không có kết nối với tụi tụi bán vé số không có chơi với tụi đánh dài thì chỉ nó không cần thiết một đứa học trò giỏi nó chỉ biết có trường lớp sách vở và gia đình đó thôi nói vậy là được rồi chứ tự nhiên tách riêng ra cái đám đánh giày đám bán vé số eh, mấy người bán hàng rong chi nó là rùi bung nha cho nên cái chuyện đó là là, là, là bậy cái chuyện đầu tiên là cái vụ mà kết rồi, thứ hai đó là cái chuyện mình nói là người nó bị phi nhân phá đó. thì đây là một cái bẫy thứ hai nữa dựa vào đâu mà, mà mình nói người đó bị phi nhân tại sao không nghĩ là họ bị tâm thần thời này cái chuyện mà ngáo đá nó nhiều lắm nó nhiều lắm ờ, ngáo đá là do dùng chất thích các cái chất kích thích hoặc là do bẩm sinh người nó thần kinh có vấn đề hoặc là do một cái cú sốc tâm lý nào đó nhiều lắm một là cú sốc tâm lý hay là cái bẩm sinh là mình tâm thần có vấn đề thứ ba nữa đó là do mình sử dụng chất kích thích thứ tư thì mới tới cái chuyện cái sự can thiệp à, can thiệp tiêu cực của cái người khuất mặt nhưng mà tuy là nó là một phần tư nhưng mà thực ra đó theo tôi đó, thì nó chỉ có một phần trăm trường hợp thôi ừ, kể trường hợp thì có bốn đúng kể trường hợp ra có bốn nhưng mà riêng ba trường hợp kia đó, một là sử dụng chất kích thích hai là bẩm sinh tâm thần có vấn đề ba là bị một cú sốc tâm lý nó mới làm cho mình ngơ ngơ ngáo ngáo thì ba cái trường hợp này nó chiếm tới 99 phần trăm chỉ có một phần trăm duy nhất ờ, còn lại đó là nó nó bị cái sự can thiệp tiêu cực của hàng phi nhân mà quý rối mình nào? không rồi hai chuyện chuyện thứ ba nếu mà đã là vi nhân đó thì chỉ có cách đó là mấy người tỉnh chứ đương sự thì coi như xong rồi đó chỉ còn có người tỉnh thôi người tỉnh chỉ có cách là tụng kinh rải tâm từ hồi hướng rồi thương lượng và với với họ thôi hòa giải thương lượng không chứ còn mà ờ, đương nhiên đã là phi nhân mà họ không có chịu nhã thì không có thuốc men thầy bà nào được cái trứng tôi không có tin gì đó nha ừ, tôi không tin gì đó thì uh, như vậy làm ơn nhớ dùm cái đại kỷ người phật tử tức là một là nghe nói không nghe bà chó bà nhé gọi là tưởng tượng thì tôi nghe là tôi nghe cái mùi Việt Nam rất là nặng là ờ, ờ, kinh nào Phật dạy không nên nói kết thì rồi buông tại vì như nãy tôi nói khi mình chỉ tập trung cái chuyện nên làm thì tất cả những gì ngoài ra đều là chuyện không nên làm chứ mình không cần lấy riêng ra trường hợp này hết nha đó là xong câu hỏi rồi chuyện cuối cùng đó là mình nói là người đó là người bê bối dễ vui thì mà phi nhân dễ nhập là sai vì sao là vì mình giả định theo, theo mô tả trong kinh ấy, thì phi nhân cái đầu nó ra nó cũng trong thế giới loài người đi ra đúng không mà thì ở trong thế giới loài người có cái loại người nào thì ở trong phi nhân nó ỷ chang vậy ở trong thế giới loài người nó có những cái thằng du con nó nó nể mặt mấy người lớn tuổi nể mặt phụ nữ nể mặt người tu hành có nhưng mà tôi biết có mấy người mấy thằng lưu manh đó, nó khoái ăn hết mấy người hiền nó lạ lắm thế như Việt Nam mình là được xem là dân tộc anh hùng là vì sao là vì một ông, ông thầy tu mà đi ngoài đường là cả làng nó bu là thầy chua thầy chua nó chửi chứ bên nước nước ngoài theo tôi biết không có chuyện đó tôi ở ngoài này mấy chục năm tôi không biết cái trường hợp mình ta ta đầu tộc mà mình đi ra đường cả sớm nó đổ rồi nó chọc rồi tôi thấy có ừ. và đặc biệt đó là mấy thằng xăm mình ấy mấy anh mà xăm mình là cạo đầu cả sớm nó không có dám chọc mà cứ đè chùa ra nó chọc để biết thầy chùa không làm gì đó Đấy không đó là cái anh hùng cái tính anh hùng của người dân dân tộc Việt Nam 4.000 năm văn hiến thì phi nhân cũng y chang như vậy phi nhân nó có những loại phi nhân nó khoái phá người tu và có những phi nhân nó khoái phá mấy cái người mà trong cái cái cái phạm vi mà ừ, năng lực của anh thí dụ như mấy người mà không có đức độ gì hết mà mà lê la nghĩa trang đường vắng nhà hoang ví dụ như vậy thì anh phá anh thích phá một là xâm phạm chỗ người ta người ta bực người ta phá hai nó người ta nghịch ngợm thích thích phá cho vui muốn con này nó chạy nó chạy kiểu gì mình hiện ra mình cười con nó chạy kiểu gì đó nhưng mà đó là trường hợp hai trường hợp hai như là thấy người nào phá được thì phá phá cho vui hoặc là họ mình xâm phạm mà họ bực cầu phá nhưng mà trường hợp một ấy, là có những loại phi nhân đặc biệt là nó khoái phá người tu thôi vì nó thích vậy đó. đây như người mình vậy đó tức là có nhiều khi mình thích phá người hiền phá người mà, mà mình cảm thấy an toàn vô hại ví dụ như vậy gọi là như như trong kinh nó như ác ma nó rất là ghét với người tu hành chân chánh ghét bây giờ họ nó ác ma nó đối với ma đó là cái gai trong mắt mà người nào được phải nói là được người nào được ác ma phá rồi người đó là bậc đại nhân chỉ cỡ rùi bu ác ma nó không, không có thèm nhìn đó đâu không ác ma phá là phải cái tầm như là là, là các bậc đại thánh ngày bút kiền liên cả ngày an nan rồi đó chỉ còn cỡ cỡ dưới cái mức là ác ma không có rảnh nha rồi, rồi, rồi, rồi. Chúng con tri ân sư. Dạ thưa sư câu tiếp theo. Dạ bạch sư, trong kinh Kalama 1, bài quy y tam bảo, có câu quy y Phật noi gương thiện thể, nguyện một đời phước tuệ song tu. Con hiểu là tu chỉ và tu quán có đúng không ạ? À? Phước huệ là gì? Phước huệ đây có nghĩa là là phước vô lậu và hữu lậu ấy. Nghe kể không? Cái phước mà dẫn, dẫn đến ờ, quả nhân thiên và cái phước mà dẫn đến trí tuệ giải thoát bây giờ hãy mình còn ở trong cõi nhân thiên ấy thì mình còn cần ờ, ăn mặc ăn ngon mặc đẹp rồi sức khỏe rồi nhan sắc rồi trí thông minh rồi quyền lực rồi tình cảm lặp lặp lặp lặp mình cần lắm thì đó gọi là cái phước luân hồi đó. nhưng mà đến đến để thoát mình chỉ cần một thứ một đó là bao nhiêu công đức cũng tạo đó phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phúc nào nguyện hành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến vô sạch niết bàn hễ làm chuyện tốt sẵn sàng mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trợ mau giải thoát kế liền kịp sau nếu trẻ chẳng gặp phận nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành đó là con chỉ nguyện cái một chuyện đó là tất cả những phước lành nào mà nó chưa có cho quà thì con dồn hết nó vô cái tài khoản giải thoát hiểu không? hiểu tài khoản không không hiểu thì cho tôi cho rồi gửi cho nó ra chừng vài chục ngàn cho nó hiểu à, nó bớt ngu nghe ừ. thì tất cả công đức chuyển hết vô tài khoản giải thoát đó gọi là huệ mình cần cái huệ thôi còn nếu mình còn lương hồi thì kẻ hành nhân trên đường vạn lý mà thì cũng cần có cái trạm dừng mát mẻ không có cái ăn có cái mặt có bóng mát bóng râm đấy cho nó dễ chịu à, nhưng mà cái mục đích cuối cùng của mình ấy là có được cái thánh trí giải thoát ừ, cho nên phước huệ là vậy đó dạ rồi dạ kính tri ân sư dạ nhân đây thì con có có câu hỏi sư thì uh, được may mắn là được học được học Phật và được uh, nhất là được um, học cái bài kinh ờ, ở phân biệt cúng dường đó sư thì hàng cư sĩ yeah. chúng con ờ, thì khi mà mình ờ, trước kia thì mình không biết thì sau này mình biết thì mình mình hiểu được cái cái đối tượng cúng dường nó quan trọng như thế nào thì yeah. thì nhiều khi ngày xưa thì mình gặp đâu thì mình cúng dường nhiều khi mình không cần biết đối tượng mình thấy tội nghiệp dễ thương hay là tội nghiệp hay là có lòng bi mẫn thì mình cúng dường nhưng mà bây giờ thì trong cái tâm mình có cái sự gọi là tính toán uh, là muốn cúng dường đã được phước lớn là coi như là mình chú tâm đến cái cái cái cái đối tượng cúng dường thì con con nghĩ cái điều đó thì nó không sai nhưng mà nó có cái sự tính toán ở trong đó thì nó có cái gì sai à, đúng rồi đúng rồi rồi cảm ơn cô nhiều rồi dạ, cảm ơn cô dạ nó như thế này cái Phật pháp nó khác ngoài đời một tí khác một tí chỗ này ở ngoài đời đó là mình cái cái công thức thì nãy đấy công thức mà thấy chỗ nào có có có lời có lãi nhiều thì mình dồn hết chỗ đó đúng không đó là nói thật dạ. đời nhưng người nó kẹt cái chỗ trong đạo thì nó không phải như vậy trong đạo nó có hai trường hợp một khi phân tích nghe cho kỹ nha khi phân tích thì đức phật ngài cũng nói là đây trường hợp này là phước nhiều nè trường hợp này là phước không có nhiều bằng nè à. nhưng mà đối với một người mà hành thiện lánh ác thì hãy thấy ác là tránh mà thấy thiện là làm bất kể là ác gì cũng tránh mà bất kể cái thiện gì cũng làm nha, nha. cho nên trường hợp một là ngài phân tích cho mình thấy ở à, đây nè này này trường hợp này là phước nhiều rồi đó là trường hợp một trường hợp ông ngài nói cho mình biết vậy nhưng mà trường hợp hai cái cạnh đầu dòng thứ hai người đã có lòng hành thiện lánh ác thì ác gì cũng lánh và thiện gì cũng làm miễn sao cái việc đó mình thực hiện không ép mình không ép người có hiểu không thí dụ ép ép, ép mình là sao là vì làm công đức đó mà mình phải bị khó khăn bị chật vật gì đó trong đời sống hoặc là vì công đức đó mà mình làm cho cho cho khiến ai đó bị khó xử thí dụ như ừ, ngày à, quốc tế phụ nữ thì bà xã bà của ba cũng có ý bà coi mình có quà cáp hay là mình có đưa bà đi đâu chơi không và đằng này ấy, mình vô mình nói mày để lên nuôi dinh cúng cho nghèo pháp cái máy lọc nước coi như là coi như <laughs> rồi xong xong xong các bạn tưởng tượng một năm mà làm như là con bò à, mỗi những công việc nội trợ nó là những công việc vô danh không có lương gì hết tệ ngôi xin này và đương nhiên cũng cái bụng mình cũng mong mong rồi có hai mươi cái ngày phụ nữ rồi 18 tháng 3 chấm lẽ là hôm nay là tháng 3 tôi giặt giùm bà cái áo của tôi rồi là hôm nay là 8 tháng 3 chị em phụ nữ cứ đi ra đi vào thì nó cũng buồn quá đấy thậm chí người ta còn nói là tại sao ngày dỗ tổ ông dương là ngày 10 tháng 3 là bởi vì ngày 8 tháng 3 ông quên mua quà cho đến ngày 10 tháng 3 là ngày dỗ ông luôn cái đó đâu có lý chứ phải không ừ. cho nên nếu mà mình làm phước ừ. mình làm công đức gì đó mà nó đem lại cái cái cái cái, cái, cái tự gây khó tự gây khó cho mình hoặc là nó tạo ra một cái gì đó không có được thoải mái cho người khác thì mình có lẽ phải xét lại à, phải xét lại chỉ trường hợp đó thôi chứ còn bao nhiêu trường hợp còn lại nó hệ công đức nào làm được thì nên làm không có phân biệt đối tượng vì sao vì nên nhớ cái này có hai cái cạnh đầu dòng quan trọng thứ nhất nói trên mặt technique mặt kỹ thuật đúng là đối tượng này là cúng cho đối tượng này phước nhiều đối tượng kia nhưng mà nó có trường hợp thứ hai cái cái cái cái tấm lòng mà thiện tâm mà nó đạt tới cái cảnh giới mà vô biên thì nó mới đem đến cái công đức vô lượng được biết nói trần trung nghe kịp không miếng ruộng tốt đức phật ngày trong cái bệnh kinh cũng nhiều phân biệt ngày cho biết ruộng này tốt và ruộng này đúng đó là ngày nói đến đối tượng thôi đối tượng thôi nhưng mà ở một chỗ khác ngày cho mình biết con làm công đức với cái cái tâm lý như thế nào thì công đức sẽ theo đó mà tính ví dụ như cái tâm vô lượng thì sẽ đem lại công đức vô lượng nha yeah, nhớ cái đó có ví ờ, dụ như, như mình thấy trong các công đức đâu có công đức nào mà được gọi vô lượng đâu chị đừng gắn cái gì ấp âm nha riêng về cái tứ vô lượng tâm được Đức Phật này này xác định ở trong kinh Kalama đó trong nhật tụng Kalama quyển quyển ba ờ, này các thì kheo gọi là trong các công đức sinh tử các công đức hữu lậu thì chỉ cái công đức mà tu tập bốn điểm bốn cái vô lượng tâm là công đức tối thắng tối thượng bởi vì sao vì đã nói vô lượng rồi có nghĩa là nó không có hạn chế nó không có biên giới nó không có giới tuyến đấy khi đạt tới cái, cái cái tâm mình mình đó nó không bị hạn chế không có phân biệt nữa thì công đức nó mới vô lượng còn khi mình bị bỏ thì công đức nó ít ví dụ như mình cúng dường cho đức phật mà mình cúng dường bằng cái tình riêng đó, thì vẫn không bằng là mình cúng dường cho tăng chúng mà có thế tôn ở trong đó nhớ cái đó gọi là bút tháp và bút khách sang khách đa năng có nghĩa là cúng dường đến đến, đến mà, mà mà mà mà tăng chúng mà đức phật tôi làm tọa chủ này là số một gặp số 2 cúng dường đến tăng chúng mà lòng không phân biệt chỉ nghĩ đây là tăng bảo tăng bảo là đại diện cho thế tôn đại diện cho giáo pháp nghĩ như vậy cộng đức vô lượng còn nhiều hơn là cúng dường cho một cá nhân nào đó mà mình nghĩ đây là khả kính đây là sư phụ của tôi đây là vị đắc a la hán lục thông tam minh mà bốn trí vô ngại thì tôi theo tôi biết thì khi mình cứ khư khư như vậy thì công đức là ít hơn tác ý đến tăng nghĩ rằng đây là biển tăng ruộng phước của đời đây là đại, đại biểu đại diện cho thế tôn cho giáo pháp và cho tam bảo thì đó nhớ và cuối cùng các vị vào ở trong cái kinh tăng chi phần năm pháp trong đó có cái câu chuyện trong chánh kinh ấy vào một đêm kia vào một đêm kia một trong bốn vị thiên vương ở trong tứ thiên vương có công việc đi ngang một cái ngôi làng đó, nghe tiếng tụng kinh của một bà tính nữ thì cái vị thiên vương này nghe tiếng tụng kinh trong kinh nó rõ nghe kinh gì nó kinh Parayana uhm. Kinh Parana trong tiểu bộ thì vị này đang đi nghe rồi đi nghe vị này dừng lại nghe nghe tụng xong rồi vị này mới dùng thần thông cho cho bà cái bà tính nữ nó thấy gương mặt mình đẹp trong kinh nó gương mặt vàng hết đẹp thì bà nhìn thấy trong kinh gọi là phát ra mút khá đó ừ, thì bà hỏi phát ra mút khá mình dịch là bên các vị nhớ lục tiểu phụng không kêu là kim diện phật á ở đây biết ai biết lục lục tiểu phụng không ta khổ tuyệt giả gặp cái đám tuyệt quá lục tứ phụng là một nhân vật ở trong kiếm hiệp mặt cũng đẹp lắm ừ. thì uh, ông ông ông cái bài tính nữ bảo học nó hỏi gì chứ cái, cái vị mà, mà vị nào mà đẹp quá vậy thì cái vị cái vị đó nó tôi là quý sao ná thiên vương thì sa môn có việc đi ngang đây nghe bà chị tụng kinh đi dừng nữa tôi nghe tôi quan hỷ lắm à, tôi muốn tặng bà chị món quà tôi muốn tặng bà chị món quà đây cái câu chuyện này rất là quan trọng quan trọng ở chỗ nào nó quan trọng ở nhiều điểm đó nhưng mà riêng chỗ này là nó quan trọng có nghĩa là mưa trên trời nó rơi xuống nó không có phân biệt nơi trốn nhưng mà nếu mình là miếng đất đã dọn sẵn ấy, thì cái cơn mưa nó, nó nó nó giúp rất là nhiều nhưng mà nếu mình là một miếng đất mà đầy cỏ dại thì mưa xuống chỉ có hại hoặc là mình là một cái miếng xi một cái nền xi măng hay là một miếng đi lông thì mưa xuống tới quá cũng trội hết ở đây cũng vậy trong cuộc đời này nó có rất là nhiều cơ hội rất nhiều cơ hội tốt cho chuyện gì đó bất kể nhưng mà mình gọi chung là cơ hội tốt nhưng mà nếu mà mình không có trang bị sẵn cái điều kiện đón nhận à, những cái cơ hội đó thì coi như đó quất nhớ nha ừ, đây cũng vậy thì nếu mà là người Việt Nam mình mà nghe cái ông này ông nói tôi cho bà một món quà đó thì không có lẽ mình chỉ hưởng vàng hả bạc hả đâu nhưng mà không bà lắng nghe thì ông nói tôi muốn cho bà một món quà đó là ừ, tôn giả sẽ là phất và ngài một kiền liên đang có việc đi ngang qua cái làng này vào buổi sáng sớm cả 500 vị không có gì ăn sáng hết thì đó đó là món quà tôi tặng cho bà đó mà <laughs> biết đồng rung mình nghe hiểu không hiểu không hiểu được có, các vị có coi đó là món quà lớn không chứ tôi tôi đọc cái đó tôi thấy là là tôi thấy là trời ước gì tôi gặp được cái, cái món quà đó là nó đã thì bà nghe như vậy là bà chết yến rồi bà nghe bạn chết yến mà nghe nói là hai vị tổ sư đi ngang mà với năm trăm mà bụng đói là bạn chịu quá rồi bà chết điếng bà sướng mà sướng điếng rồi bà mới là lập tức bà cho bà vậy bà, bà là đại gia mà bà chỉ cần nó quay qua bên bà bảo ban có mấy câu là năm trong phần ăn sáng bao nhiêu tinh tương chỉnh chu xong bà cho người ra ngoài đầu làng đứng chờ chờ hai cái bậc long tượng đại đệ tử đó tới thì mới tỉnh rước rước rước các các vị vào thì các vị vào các vị ngồi xuống rồi các vị hỏi làm sao mà bà biết chúng tôi đi ngang cái mà nó dạ còn đồ cô bà ừ, ừ, vụ phép gì mà biết cái ông đó đó bà mới kể lại thì ngày sau phát ngày khe đây ngày khe ngày nói là một cái người bình thường á, làm sao mà có thể diện kiến nói gì là có thể tiếp xúc được với một thiên vương như vậy mà trong khi sư tỷ có thể được cái cơ hội đó cái mà nói dạ chưa bạch đặc biệt rồi cái này mới đặc biệt là bạch ngày ờ, trước mặt bốn chúng Đấy. thế tôn đã xác nhận con là chấm dứt năm cái hạ phần kiết sĩ sau đời sống này con không quay lại cổ dục nữa ngài sẽ phát hiện nó lành thai một người cư sĩ mà như vậy ngài nói bệnh ngày chưa đâu còn nữa con có thể dễ dàng như là chứng nhập tam sơn nhị tam tứ thiền rạc rạc rạc, rạc như lấy đồ trong túi ngài sẽ là phát hiện nó xa thú lành thay siêu tỷ là một cư sĩ mà như vậy mà bệnh ngày chưa đâu còn nữa cái này mà bà con banh lỗ tai ra nghe này bạch ngài còn nữa khi mà đối diện trước chúng tỷ kheo cúng dường con không hề có phân biệt ai là a la hán ai là tư đà quần ai là phá giới ai là trong sạch đối với con khi mà đặt bát cúng dường như chúng tỷ kheo con không hề phân biệt bạch ngài đây mới là cái điều đặc biệt của con và thế tôi biết chuyện đó thế tôi biết chuyện đó này là mình thấy cái nó mới ghê đó đấy có nghĩa là là bảo là đắc tứ tiền mà tam quả an hà bất lai phạm trần đấy mà mà một trong những điều mà mà mà là cái nét son của của của các vị đó là không phân biệt đạt tới cảnh giới đó mặc dù các vị nó không còn cầu công đức nữa hết rồi tại vì tam quả là dọn về trên tịnh cư là mấy vị đâu có cần thì ba cái vụ mà, mà sắc thinh khí bị xúc như đây nữa đâu cần nhưng mà nói về mặt kỹ thuật thì cái tấm lòng đó, đó thì nó cho công đức là không bến bờ nào kể bất khả tư nghị nha yeah. cho nên một năm, pháp đặc biệt của bà trong đó có cái đối trước chúng tăng con cũng dường vô phân biệt thì ok thì tôi trách nhiệm là tôi trưng dẫn hết cho bà con nghe còn bà con muốn hiểu sẽ hiểu dạ, xong còn giờ không cô dạ đến đây ờ, thì cũng vừa đủ sư sư dạ, nhà rồi dạ dạ trước khi khép lại cho con một phút được chia sẻ được không sư dạ nữa cô cô cô toàn nguyên cô ai đó cô nghĩ xem rõ mà xong được <laughs> dạ thì con chỉ có một chia sẻ nho nhỏ thì có lần á thì con ờ, nói ngoài đời chút thì có lần thì con có ờ, xin nộp đơn xin việc làm thì cái lần đó thì con không được nhận thì con có một người bạn người nước ngoài họ có an ủi con như thế này thì họ nói là is their loss not yours thì ý họ muốn nói là khi mà cái công ty đó họ không nhận con đó thì là cái thiệt thòi mất nằm mát. về phần họ và dạ, mất mát nằm à. về phía họ thì con chỉ muốn mượn cái câu này thôi để nói về khía cạnh Phật pháp thì con à. cảm thấy là con rất là may mắn là con được uh, đến với đạo Phật và được gặp chánh pháp thì trong khi đó có nhiều người chưa có được đủ duyên để đến với đạo Phật hoặc là có duyên đến đạo Phật nhưng mà chưa được tiếp cận với chánh pháp thì ở đây á, cái phần thiệt thòi nằm về phía họ à, chứ không phải là nằm về phía quý sư quý thầy giảng theo chánh pháp và ờ, truyền truyền giảng chánh pháp thì một cái này là một cái thần thiệt thòi rất là lớn thì chúng con cũng kính tri ân sư rất nhiều đã giảng dạy cho chúng con chánh pháp và chúng con chưa chắc, cũng chưa nguyện... chắc chánh đâu cô chưa chắc chắn đâu bố gặp ông khác chánh hơn nữa dạ <laughs> thì Nam, chúng con tôi nói thật với cô <laughs> vô cái thế để giảng cái, cái, cái nói Việt Nam sợ hơn, hơn sợ cào cào nay ông này mai ông kia mà Việt Nam dễ lắm bây giờ tôi tính là tôi về bên tôi làm bộ mà te tôi rách rưới là nó theo rừng rành bữa tôi nổi tông khác Việt Nam mà nó, nó vui dạ rồi vậy là dạ, hẹn lại gặp bà con à, thang, thang, thang. bữa nay ngày dạ. mấy cô hè? dạ hôm nay ngày 30 sư 30 tháng 10 ừ, vậy tuần sau hả tuần sau tuần sau là tuần, ngày chủ nhật tuần sau là ngày mấy cô à ngày 6 sư dạ ngày mùng 6 tháng 10 tháng 11 ngày 6 nhà để coi hãy có gì tôi thông báo là thì đang có cái lớp 10 ngày của bà con mà thì họ ở xa đó dạ vâng họ ở lần họ ở vạn vạn dặm chứ phải ngàn dặm ở vạn dặm thế nên có lẽ là bây giờ tôi đang cân nhắc một là vì cái đám người đó hai là mình sẽ cho họ nghỉ họ đi chơi ngày đó đang mình mình ờ, mình duy trì cái lớp này của mình hiểu không dạ vâng có gì siêu thông báo cho chúng con biết dạ dạ hiểu đó, à, thì có gì nhưng mà cái, cái khả năng này có lẽ là tôi nghĩ có lẽ là mình ờ, vẫn ờ, vẫn tiếp tục không có bỏ ngày nào hết dạ, tôi nghĩ đi cứ cứ bỏ hoài không biết cái kiếp nào nó ừ, đây chúc các bạn ngày vui dạ kính chúc sư sức khỏe dạ, dạ, dạ kính dạ, chào dạ. sư kính chào tất cả quý vị dạ, chúc chúng con kính tri sư ạ à. dạ dạ kính chào quý học tử ạ dạ chào chị mới sư dạo phẩm dạ chào dạ. tất cả quý vị xin hẹn gặp lại tuần sau dạ